Thank you. đòi lại đâu anh yêu anh không đòi qua anh hứa là anh không đòi lại đâu yêu em anh không đòi lại quá khi anh giàu anh sẽ đòi lại đâu cho hẳn hai triệu tiền hoa quả